chốn xưa đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa cầu dừa trơn 想。 be xa người lân quê bây giờ em về em buồn với bao kỷ niệm cầu dừa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung cây mê trước nhà cây khê sao ngó nhìn em sao lạ lùng cầu dừa vẫn là